nên á là hôm nay bọn mình quyết định là bọn mình sẽ dùng tên lửa bay lên trên mặt trăng để giải cứu Siro tìm lại Siro về với Hero Team cho mọi người nha. Hey, không biết bao giờ Hero Team mới đủ 8 người đây. <laughs> Được rồi, ok bây giờ anh em đã sẵn sàng đi cùng tôi lên trên mặt trăng chưa nào dạ sẵn sàng rồi đúng không ok thì cây đon vũ khí của cây đon là gì nè đây vũ khí của tôi ấy, chính là cái cây cuốc sắt này nè đó tôi cầm cái cây cuốc sắt này là không nào dám lại gần luôn thì chắc mấy bạn xem video thì các bạn cũng biết rằng là hero team bọn mình hiện tại á là chỉ có mỗi một mình mình nè ăn dịch nè với lại là sammy là còn biết thành siêu nhân được thôi còn mèo simmy nè cây đon với lại là camui á thì hiện tại là không biết thành siêu nhân được nha bạn nha cho nên là cây đon phải sử dụng đến vũ khí bình thường đó chính chính là cái ờ, cái này cái cái gì cái gì cái cái bồ cào đúng không cái bồ cào nè hả cái cái, cái bồ cào này sao giống của ông chú bắt giới vậy đúng rồi cái này là của ông chú bắt giới anh ê mà chú bắt giới anh ê vậy là cây đon là chú bắt giới hả cái khi nào mà Kyron biến thành siêu nhân thành siêu nhân heo không? Ờ đúng rồi, siêu nhân heo. người ta giảm cân nha bạn, người ta giảm okay. cân nha bạn. Còn anh dịch vũ khí anh dịch là gì nè? Thôi, vũ khí anh cây búa huyền thoại. Tao đúng rồi, luôn, cây búa huyền thoại luôn. Ơi mỗi lần mà ông dịch ông lấy cái cây búa là cây búa nó che cái đầu ông lại luôn á mọi người. ừ, thấy cái mặt ông. Che luôn cái đầu anh không thấy mặt luôn luôn rồi ok còn sammy vũ khí của sam đâu nào đây đây đây sáu sáu nào đúng rồi mấy bạn ơi chắc mấy bạn cũng nhớ cây súng sáu nòng huyền thoại này đúng không đây chính là cây súng mà mỗi lần mà mình mà quậy phá trong mini world là sam sẽ dùng nó để, để đánh mình đó bạn bây giờ sam sẽ dùng nó để đánh quái vật nha ok mày qua không thôi bị ba đánh là chết luôn ok còn cá mui nè thì cá mui sử dụng vũ khí gì nào đó tên tên tên hiệu bạn đây chính là một cái máy khoan nha tại vì là ca mui cũng chưa biến thành siêu nhân được cho nên là phải sử dụng vũ khí bình thường thôi bạn ơi ok Ủa mà hôm nay hình như là Camui bị bệnh hay gì mà Camui không nói chuyện được nè mọi người Với lại nhìn cái mặt Camui nhìn kiểu bị bệnh nè Ôi Ui nhìn buồn quá vậy Camui Sao cho Camui nhìn buồn vậy? Ai... Mọi người ơi Mọi người thông cảm nha Hôm nay á, thì chị Camui đã bị bệnh rồi mọi người ạ à. Cho nên á, là Camui không thể nào mà gọi là nói được Với lại các bạn coi nè Nhìn nhìn nhìn cái khuôn mặt của, của chị Camui nè Đó <laughs> Cái mặt nhìn thôi là biết bị bệnh rồi <laughs> Ok Tội nghiệp Camui đó các bạn ơi Cho nên các bạn nhớ cơ mình là chị Camui hãy khỏi bệnh Để gọi là chúc chị Camui khỏi bệnh nha Chứ giờ Camui bị bệnh không nói được bạn ơi đây, còn Simmy thì dùng vũ khí là gì nè? Đây là lưỡi cưa nè, cha cha cha. Lưỡi cưa đúng không? À, trời ơi, con gái gọi là ta Simmy là một người rất là hiền ở trong tim mà cầm cái lưỡi cưa nhìn có vẻ hung dữ quá bạn ơi. Đây đây cay rồi, cay. Cay, ghê ghê ghê bạn ơi tôi nói ông nghe nè ông làm sao làm đừng để sim giận nha giờ sim đang cầm lưỡi cưa đó sim mà giận hai sim trẻ đầu ông ra làm đôi luôn á hiểu không em mình nãy giờ mình để ý nãy giờ mình để ý là vũ khí của ai tính ra là cùi hay là xịn gì cũng xịn hơn của mình bạn Ủa, ừ. sao nhìn phèn quá ta ừ. Vũ khí của bạn là vợ nhất À không Vũ khí của bạn là vũ khí của chu bát giới Trời ơi mạnh thế còn đội gì nữa Thiên bồng nguyên khoai nhìn phèn nhất luôn á <laughs> Phèn gì mà phèn Ok rồi ở đây đằng sau lưng của mình á thì còn chuẩn bị thêm mấy cái tên lửa nè các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên mặt trăng để tìm lại siro nha các bạn nha không thể nào mà để cho siro lạc mất được ok bây giờ tôi sẽ lắp uh, gọi là nhiên liệu vô nè à, nhiên liệu trời bị leo lưỡi ok à, lắp vô lắp vô lắp vô nè từ từ hãy bay nha mọi người lắp vô nè rồi ok wow tất cả cùng lên nào ok tôi lên tên lửa nè cay vô cay ơi rồi. rồi rồi rồi ok anh em chúng ta đã vào trong tên lửa hết rồi đây mọi người nhìn nè đó mỗi người một cái tên lửa nha mọi người đã sẵn sàng đi cùng tôi lên trên mặt trăng để giải cứu siro chưa nào sẵn sàng sẵn sàng rồi đúng không rồi biệt đội siêu anh hùng Hero Team xuất phát Hey bay lên này nè các bạn ơi uh, Trời ơi cao quá trời cao luôn Đi thế nào anh em ơi Let's go Ôi oh, trời ơi mọi người chúng ta đến mặt trăng rồi nè Wow Wow đến mặt trăng rồi nè mọi người ơi Trời ơi to quá mọi người nhìn nè to là to luôn Ôi mặt trăng giờ biết dữ rồi Mặt trăng giờ bây giờ nó, nó có cái chạm không gian rồi Phong ơi không giống như ngày xưa anh em mình ở chỗ cái tròi đâu ờ đúng rồi ừ. bây giờ là nó có mấy cái chạm không gian rồi luôn nè ủa mà cái cái cái cái cái cái chạm này là để làm gì mọi người có cái thùng gì nè cái thùng Ủa đây, gì à? Hôm đây là em em em em có xem ngày xưa em có xem Marvel em có xem mà có một cái cỗ máy lượng tử có thể dịch chuyển á. Ồ, máy dịch chuyển hả? Hay vậy đâu Đúng đâu rồi. em, đem thử rồi, đem thử coi Đây à, ủa mang tự nó không có năng lượng anh ơi, cái này chắc phải cần năng lượng nè. Ui. Đúng rồi, cái đấy cần năng lượng cơ. Wow, bên này nè có có có cái có cái máy gì đẹp quá này nó quay vòng vòng tròn tròn tròn nè, đẹp dữ. Ok, thôi được rồi. Bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau đi giải cứu Siro hay nào mọi người ơi. Tiến lên nào mọi người ơi, chúng ta cùng nhau cùng nhau đi giải cứu Siro nào. Ủa mà khoan tự khoan khoan khoan khoan mọi người mọi người mọi người ừ. mọi người mọi người tự nhiên ừ. đi một hồi tôi mới sực nhớ ra cái này nè mọi người ơi mọi người gì vậy ủa quên gì hả tính ra là mọi người kêu là mọi người đi giải cứu siro đúng không đúng rồi vậy mọi người biết siro đang ở đâu không Mày biết? À... biết đâu, anh tính ra mình không biết gì luôn trời ai tính ra bọn mình Siro đừng mua quạt với chị Hằng á Trời tính ra bọn mình không biết ông Siro đang ở đâu mà bây giờ bọn mình đi đi đi đi kiếm như đúng rồi vậy trời Tao tao ờ, bây giờ biết Siro ở đâu giờ Nhưng mà khoan, hình như là ở trên mặt trăng là em đang bị đói bụng mọi người ơi Chết rồi, em cũng may là em cũng mang theo ít ít đồ ăn nè Đây để em lấy đồ ăn cho mọi người Đây đây, à, hai chị em sim sam chia chia, chia, chia nhau ra đây nè Dịch nè, ăn ăn à, chuối Rồi nè ca mui nè cái này là của cai nè đó chi chi chi rồi ok anh kiều không nha Ôi, Ui. trời ơi may mà tôi có mang đồ ăn á nha không thôi là mấy người gọi là đói trên đây lắm luôn miếng xin ơi đói quá Ok, Ủa, rồi. không cho anh nhiều quá, cho anh 5 trái chuối. Trời, anh ăn lần năm trái chuối rồi nữa, ăn chuối là có sáu muối nha anh. <laughs> ok. mà khoan từ, hình như em mới thấy gì đó. Đâu xem lại coi. ui trời ơi, tôi quên mất có cái này mà tôi quên mất tôi không cho mọi người. Trời ơi, mọi người mọi người đây đây mọi người nhìn thấy trên tay tôi cái gì không? Ủa gì đây? Đây xin giới thiệu mọi người Đây chính là trứng của những con động vật Tôi có đem nó theo mà tôi quên mất Mọi người biết để làm gì không Đây mọi người xem nha Cái hẹn giờ tôi sẽ đặt con heo nè à, giờ tôi sẽ cưỡi con heo Để tôi đi đi kiếm siro cho nó dễ Khỏi khỏi lo bị bị gọi là mệt thấy không Hợp à. lý hợp lý Wow Hợp lý đúng không Ok rồi bây giờ là ừ, tôi một con heo nè Sammy một con nè à, Ok rồi bây giờ Kairon với Simmy Mỗi người uh, cưỡi một, một một con kiều đi Ok dịch ha à, Dịch cưỡi gà dịch à, okay. <laughs> Rồi còn cá mui rồi Cá mui Cá mui mươi cưỡi con bò đi cá mui rồi ok bây giờ anh em chúng ta cưỡi mấy con vật này chúng ta cùng nhau đi đến tìm siro nha con heo này nó cái mũi thính lắm mọi người để tôi nhờ con heo nó nó hửi mùi Ê heo ơi, mày có thể nào giúp tao tìm được siro không? Ai mà biết được Tại sao nhìn cái mặt nó biến thái quá mọi người Thôi được rồi, chạy đi Mày hãy mũi của mày để mày giúp tao uh, tìm được siro nha mà, tao hy vọng là mày giống như là mấy mấy con cuốn á mấy con cuốn nó có thể đánh hơi được tao hy vọng là mày có thể đánh hơi được ok yên tâm đi tí nữa có gì tao kêu Kyron cho mày cái bộ cào của chu bác giới mày là fan hâm mộ của chu bác giới đúng không ok rồi đi em nhìn mặt nó bất lực quá nhìn mặt nó bất lực quá trời <laughs> nhìn mặt nó biến thái gì đâu luôn trời ok ném em ơi cùng nhau đi kiếm siro nào let's go ui ui mọi người ơi mọi người ơi tôi thấy có cái gì ở ở ở đằng trước mặt mình kìa mọi người ơi ui một cái đầu cái gì một cái đầu của một con vịt trời ơi chân chẳng lẽ là ở trên mặt trăng là có quái vật vịt khổng lồ hả ta sao có nguyên nguyên của con vịt ta đụng bên kia kìa một hoàng nhìn hơi quan quan quen người ta quen dữ vậy ủa ủa khoan vịt ơi có khi nào cái này là cái nhà mà ngày xưa dịch đã đã từng xây ở trên mặt trăng không dịch đúng rồi cái nhà này hồi bữa anh phóng phi thuyền lên mặt trăng anh xây thử thách xây nhà an toàn trên mặt trăng đó à dịch xây nhà an toàn trên mặt trăng ở hàng gì là có ngôi nhà hình con dịch nè ui ui ui có khi nào là siro sau khi bị đánh văng lên mặt trăng xong rồi siro quyết định gọi là vô trong mấy cái nhà này siro núp ở trong nhà ở ở trong nhà cho an toàn không ta ừ cũng hợp lý mọi người chia nhau ra tìm nhiều khi ông rô ổng đang ở trong mấy cái nhà này đó ok để tôi vô okay, cái nhà chia ra tìm đâu tôi xem thử anh. ok đặt ra nè rồi Ê mà đập nhập người ta vậy Ủa rô rồi chết rồi về tôi rô không có trong đây về tôi Không có đâu người qua bên kia coi Về rô ở đâu giờ từ từ từ mấy cái máy này được nè đem mấy cái máy này về bán phế liệu bán cho mấy bà dây chai cũng được ờ, ờ, ờ, lên bây giờ bán bà dây chai chi vậy ông nội trời ơi nghèo mà nghèo có gì kiếm được tiền thì mua thôi đi vòng vòng lên kiếm đi mọi người nhiều khi là siro ở ở quanh đây mà một mình không biết á đây đây nè trên này rồi phong ơi hả gì anh à, qua đây giàu lắm quay đây lụm về bán ve chai bao dầu nè lên lên Ủa, gì lụm. có gì có gì lụm lụm lụm lụm bên kia bên kia ui ui trời ơi quá trời đồ luôn wow mình lên đây là mình tìm Chigo mình tìm Chigo hay là mình lên đây mình đi bán ve chai mọi người ừ ờ ha tính <laughs> ra tính ra mình lên đây để mình tìm siro chứ phải mình lên đây để mình đi nhặt ve chai cho ta ờ tôi quên luôn á <laughs> thôi đi vòng vòng đi kiếm đi mọi người ơi ờ cái ủa khoan từ cái nhà này nha tôi nhìn này tôi chắc chắn cái nhà này chỉ có thể là cây đòn xây hay đúng không ủa đâu có là bị cấm của bạn mình đâu có tham gia thử thách cái dịch đâu ủa vậy hả sao nhà ở đây là nhà cái đòn xây á Sáu nhà tôi nhìn giống nhà cái đòn ờ, cái sừng là biết rồi ừ nhìn cái rồi không phải phải ờ trong đây không có ai hết trơn á vậy là cũng không có người trong đây rồi à mọi người ơi vậy là siro cuộc đang ở đâu trời chắc là phải đi kiếm vòng vòng đây thôi à mà khoan mấy bạn có thắc mắc hồi nãy bọn mình cưỡi thú cưỡi xong bây giờ mấy con thú cưỡi đã mất chín mất tiêu hết rồi không mấy bạn có thắc mắc không là do là hồi nãy á ông dịch ông kêu là ông đói bụng quá ông thèm à đồ ăn cho nên là ông giết hết đồ ăn giết hết mấy con động vật đó rồi ở ờ, ông làm thịt rồi các bạn ơi trời ơi trời dịch xanh quá đáng vậy dịch quá đáng mọi người kêu mọi người đói thì ai thịt thú ở đây ăn chứ anh đâu được miếng nào từ con heo cái bò đâu thôi anh này anh anh tự nhiên không con mấy con động vật để mình cưỡi mà anh làm thịt hết trơn luôn mấy bạn ơi à, bạn nhớ biết, rồi, rồi có miếng thịt dưới chân dịch kìa trời ơi vịt dịch là đâu đâu vậy À, hóa ra là anh dịch giấu thịt ăn một mình nha. Trời mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ qua bên kênh của anh Mít tôi Dịch nữa bạn cơm mình là anh dịch ham ăn để gọi là gọi là chọc quê anh dịch nha bạn. Dịch ham ăn gì đâu luôn trời. Thôi mình đi kiếm ông Siro tiếp nè. Ở trong đây là không thấy rồi đó. Thôi đi tiếp đi mọi người ơi. Đi Trời ơi, Giờ anh đang nơi đâu Có biết em u sầu Nhớ anh từng hôm anh biết không Gì vậy Phao Trời em hát gì vậy sao đâu Ủa giọng cao kìa Trời ơi tôi, tôi hát vậy lỡ đâu Sido nghe được sao Thôi đi Ông cày lắm cho ông ở lại chi Ông hát vậy trốn luôn á trời Rồi Rồi anh đâu rồi Rồi đâu rồi One eternity later Trời ơi anh dịch ơi anh làm đi chậm quá vậy Chân có phải gì đi chậm dữ anh Nhanh lên Thôi dạo này anh hơi nhiều người hay mập đi lại hơi khó thông cảm ấy Trời ơi dịch bệnh ở nhà lo mà tập tạ tập gym cho cơ bắp sáu muối đi Làm siêu nhân kiểu gì mà nguyên cái bụng mỡ vậy làm sao mà làm siêu nhân được anh Trời ơi hey, mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không bạn? Hồi nãy á, sau khi mà bọn mình đi một vòng tùm lum la đi kiếm siro Sau khi đi một vòng xong, mấy bạn biết bọn mình phát hiện gì không? Là cái chỗ mà hồi nãy bọn mình đáp phi thuyền xuống á Là cái chỗ ông siro đang ở luôn nè Anh từ nãy giờ bọn mình đi vòng vòng vòng cho nên là Hiểu thời gian luôn Thiệt luôn không hiểu luôn cái chỗ này đó bạn bạn các bạn thấy, thấy cái tháp gì sau lưng mình không là cái chỗ mà ông siro đang đang bị nhốt các bạn mà hồi nãy giờ bọn mình đi vòng vòng vòng đáng lẽ là hồi nãy mình xuống đây mình đi vô cái tháp là là tới rồi mình cứ đi vòng vòng chia tốn thời gian nãy giờ tốn nửa tiếng hồ rồi cái gì chứ thôi rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi vô trong cái cái cái tháp này giải cứu siro nào mọi người nhanh lên nhanh lên đi nào mọi người đi thôi tôi là tôi cá chắc là ông siro ổng đang ở trong cái tháp này để ổng gọi là ổng ổng ổng ờ, đang ờ, gọi là múa quạt với chú cụi với chị hằng này tôi chắc luôn ok vô coi coi cái oh gì mà qua khoầy vậy ôi oh, Trời ơi, cái cửa bằng kim cương Dầu ơi, dầu ơi, mọi người ơi, đào, đào, đào, đào Đào, đào, đào Vô đây, ơi, vô đây, vô đây, đào kim cương Đào, đào, đào, đào, trời ơi Kiếm, siro mà, sao cái lấy kim ờ, cương gặp ờ, chết ờ, À, cứu người trước đi không, cứu người trước mà tí nữa lấy sau Quên, chúng ta đang đi cứu siro mà tự nhiên chúng ta đi lấy kim cương làm gì Thôi, đi lên, lên lại, lên lại, lại Cai ơi, chúng ta giàu rồi Cai ơi, ở đây là nguyên một cái bẫy kim cương luôn nè Được luôn Phong ơi, được luôn Ê, ê mà có mấy con gì kìa Phong ơi, có Ủa? mấy con gì kìa Đâu con vậy? Ủa, Ủa sao trời... kim cương trên nè. mặt trăng có là tay Ủa này con này con gì vậy? Con này là con gì vậy? Ui, ây da, trời nó bị quýnh rồi bà, nó bị quýnh, nó bị quýnh rồi Ôi, con này Con này là yêu quái mọi người, quýnh nó, quýnh nó, quýnh nó Mày mày mày. Ui trời trời trời, anh em em tập trung tập trung quýnh nó. Rồi nó mạnh như vậy, nó mạnh như vậy. Ui ôi. Ui. À, mọi người ơi, thì ra mình hiểu rồi. Mấy con này là mấy con bù nhìn ma mọi người ơi, nó đang đứng im đó nó chờ mình lại gần xong đánh một mình á tấn công vào nó đi anh em tuyệt chiêu chu bát giới Woo. này à, tôi à ê khoan từ quên mất tại sao tại sao anh em chúng ta không biết hành siêu nhân để quýnh cho nhanh dịch đúng không ngoài tôi lấy cầm búa rồi đừng đấm không nè ờ ờ chạy chạy ra ngoài chạy ra ngoài lại biết hành siêu nhân vậy đây ra đây ra đây nhanh lên mọi người nhanh lên dạ đây ra đây sao ơi ra ra đây biết hành siêu nhân để quýnh cho dễ chặn cửa nè chạy ra đi <laughs> chạy ra ráng chạy ra đi sao ơi ôi rồi xong rồi chết rồi sao ơi đây bị chặn này ra đây dạ, đây đúng rồi rồi đây đây đây rồi siêu nhân tứ trụ tập hợp mấy con bù nhìn chạy à. tới mọi người chạy chạy chạy mình vừa chạy vừa dạ biến hình luôn siêu nhân tứ trụ biến hình không cần giới thiệu ha Ok các bạn ơi, mình đã biến thành siêu nhân có bộ giáp siêu sức mạnh này các bạn. Bây giờ mình không sợ mấy con mấy con quái này đâu. <laughs> có giỏi thì nhào vô đây. À, tính ra tôi chưa kịp quýnh nó luôn á, hai người quýnh quýnh nó luôn rồi. Để tôi thể hiện tí coi cho các bạn. lâu Đi vô đây nè, thể hiện đi Phong ơi. Đây để tôi tôi thể hiện cho các bạn xem nè, mọi người tránh ra. Mọi người tránh ra. À, đó, tôi chém một phát mà nó văng lên trời luôn. Không cho tụi mày xuống luôn. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Đó, rồi chết queo hết trơn rồi mọi người ơi. Còn có mấy con này để tôi. Mọi người tránh ra, mọi người tránh ra, để tôi. Rồi chết mày à Trời, cái gì vậy trời tính ra tôi kêu ông tránh ra mà ông lại gần tôi làm gì tránh xa tôi ra ui bọn nó đang thừa sức bọn nó đang gọi là thừa cơ hội tấn công mình kìa tấn công tao hả mày rồi một con còn con cuối cùng đúng không mày này bà ơi sao lưng ông con nguyên muốn gì sao lưng sao lưng sao lưng ui kìa mày quá ở đâu ra nguyên con nguyên nguyên nguyên con nhện vậy mày thì quái vật này này thì quái vật nè ơi tính ra anh em biết hành siêu nhân sao anh em đứng đó anh em nhìn tôi quýnh hả vô phụ tôi coi trời ơi bây giờ vô quýnh hết phong lấy gì mà à, thể hiện nữa à, phong anh em à. em cổ vũ tôi cố lên phong ơi trời ơi vô phụ tôi nè mấy ông xàm quá vô đây phụ tôi nè ôi nó quýnh tôi nãy giờ nè mày chiêu chung mất chơi chết quẹt hết rồi nè ủa mà quýnh nó không được gì hả mấy con này quái vật mà quýnh nó nó không có rơi gì hết trơn á nhưng mà có một thứ mà chúng ta không cần rơi nè đó chính là kim cương tí nữa mình quýnh xong mình ra mình đào kim cương <laughs> ok à, quái ui ui tính ra nguyên cái sàn này là kim cương này ừ đúng Đâu, rồi trời nãy, nãy giờ xem đấy dịch cầm cùng kim cương gì dịch hồi nay anh đập cái con kia thế là nó rớt ra trời vậy là có quái vật rơi kim cương hả xịn vậy ok vậy mình ra lên lên tầng hai nào mọi người ơi ôi ui tầng hai là mấy con nhện mấy bạn ơi wow wow trời ơi nhện quá trời luôn kìa trời ơi ở tầng hai là mấy con nhện ui nó đang bò lại gần tôi rồi cay ơi chắc chắn là nó đang muốn ăn thịt tôi rồi tụi mày đừng thấy tao đẹp trai vậy muốn ăn thịt tao ăn ăn thịt cay đi à không chắc cái gì ai dở quá chắc chắc cái nhìn nhìn nhìn nhìn cay không đẹp trai nhìn thấy nó không ngon á ok quýnh đi nè mọi người mày nhện hả nhện hả quýnh tụi mày nè tụi mày cắn nó đi con cắn đi bộ giáp siêu nhân của tao khỏe lắm không bao giờ tao chết được đâu <laughs> ha dạ quýnh nè dễ gì giết được tao giết nè ủa siêu nhân bít là dịch đâu rồi siêu nhân bít là dịch anh anh anh anh anh thấy mọi người lên anh lên theo rồi anh lên phát lên đỉnh rồi What? trời anh anh chạy xuống đây đi lên tầng 2 thôi chứ lên tuốt trên đỉnh làm gì bà nội ok lên đỉnh anh đi qua một nhiều tầng lắm phong anh gặp nhiều người đẹp trai lắm em tìm lên biết à ơi thôi mệt anh có lo dím mấy con quái vật đi nè mày mày mày dạ cái gì ai đây này dạ là có con tôi không thấy con nhà đâu ơi tính ra ông vịnh sợ nhen yêu nhân sợ vợ ấy à rồi xong tôi chết queo luôn rồi à, mọi người ơi tính ra ông dịch là ổng là sợ người ổng sợ nhện lắm luôn á sammy cũng sợ nhện mà sammy còn dám đánh còn ông dịch ổng không dám đánh bạn ạ này thì nhện anh điêu đuối hay ok bạn ơi giết xong tầng 2 rồi chúng ta cùng nhau lên tầng 3 nào ôi tầng 3 không phải là nhện mọi người ơi tầng 3 là con gì mà đang thui thùi lùi nè mọi người ơi ủa con này là con gì mình nhìn thấy ghê quá vậy từ từ để mình lại mình xem coi ủa, cái đầu lâu thì phải đầu lâu Hello. sao quách do lem ui ôi trời ơi mọi người ơi trên đây con gì nó có cái đầu lâu mà nhìn nó ghê quá nhìn cái mặt Ủa, đó là mọi người ghê nhìn mặt đi gớm đi trời nhìn cái mặt đi gớm luôn trời ôi anh em phụ tôi gì cái mặt nó đúng tôi khui vô quá trời cái gì cái gì mà khui tôi nhìn cái khuôn mặt nó y hệt như cây Kairon luôn bạn ơi chắc chắn là anh em xin đôi với Kairon rồi trời ơi trời chắc chắn không thể nào nhầm được chắc chắn là anh em xin đôi cây Kairon này để tôi này thì có quái vật nè quái vật xinh đẹp ta còn tha quái vật xấu cái này ta giết hết những người anh em những người anh em xin lỗi tôi hay đổi đổi đổi đổi đổi đổi đổi đổi đổi đổi đổi đổi đổi đi đổi gì làm gì tôi có thể cho tôi rồi trùng cung cung trùng cùng cùng cùng thuyền được không mấy người anh em tôi ở đây tôi thấy tôi buồn quá thôi cái đó đây coi stream của thầy lộc phù hồi nhiều quá rồi nè Kairon bị cà lâm rồi bạn ơi Thôi lo tập trung quýnh nó quá giật à? đi mọi người cứ Đừng quýnh đau quá mà Đừng quýnh tôi chết mấy lần luôn à, Đừng <laughs> quýnh đâu á đi xin lỗi đi cài Mày mày mày mày mày, mày. quá giật quá giật đi Trời ơi mấy con này mà nó đông mà, mà nó khỏe nữa bạn ơi mà nó còn xấu nữa chứ Nó xấu hơn Kairon luôn là là có mỗi cái phong là uốn lộn được với nó hay sao đuối nó không thấm luôn không trời ơi tính ra mọi người yếu á mọi người tính ra có mỗi mình em quýnh nãy giờ á rồi lên tầng tiếp theo nào tầng nào giờ tôi cùng quánh với bộ à, lên, lên lên lên tầng tiếp theo lên tầng tiếp theo để coi coi tầng tiếp theo là con gì đây tầng tiếp theo là nó nó có mấy con robot hay là con gì nè mọi người ơi mà nó nhìn nhìn mà nó kinh dị quá nó có cái hàm răng nhìn nhìn ghê quá ơi nghe tay nó kìa trời ơi cái tay nó nó bập bập bập bập kìa ơi vậy đây con này cái này mình lên mỗi level rồi là quá giật nó càng mạnh hay sao bạn ơi con này hình như là nó đang múa quạt nè mọi người nó xoay xoay xoay cái tay nó kìa quýnh nó đem múa quạt mày quá giật múa giật múa quạt múa quạt mày mày, mày múa quạt nè trời, trời ơi mấy con này nó cao to bạn ơi ừ. ôi ở bên đây còn mấy con nữa đánh nó mới được một con này mọi người tụ lại đánh một con đi nó dễ hơn á ừ. thôi mọi người tập trung quýnh một con đi để một mình em ờ, gọi là xử hai con bên đây cho gì chứ hai con này dễ à, mày hả mày ngon mày ra đây có biết tập sử dụng tiền chiêu chưa biết chơi này chết nè ở ờ, bạn thấy không mình mạnh đến nỗi mình chém mấy con quái vật nó dính cái tường luôn nó không rơi xuống được luôn nữa bạn ơi mày mày mày gì em đây mày ôi chết queo luôn tôi quá mạnh mà trong team này là siêu nhân tứ trụ rồi tôi là mạnh nhất rồi làm sao mà có ai mạnh lại tôi được ok tầng tiếp theo nào mọi người hey. ủa người tiếp theo là con gì đây? gì đây mọi người mọi người mọi người ở trên tầng tiếp theo là có một cái con gì màu trắng trắng đó mọi người ui ui cho ném gì vậy khoan cái cục này là cục gì vậy à! oh my god trời ơi nó quăng lựu đạn mọi người ơi mà cái cây kiếm của nó có thể cái cây kiếm nó có thể quăng ra được lựu đạn kìa tức quá mà mày dám quýnh tao mày quýnh đâu quýnh đâu anh bạn à. ai da chết rồi làm ngất luôn á trời ơi nó quăng lựu đạn em một viên hay là em chết rồi mọi người ơi mọi người tránh ra mọi người tránh ra đi em đi em em chém nó dắt trời luôn con này mạnh lắm nha con này mạnh lắm á mày ok ủa chết chưa chết chưa hình như chết rồi đúng không Trời ơi, mạnh Ủa nó à. chết này nó nó lên lên lên cái lỗ kia rồi. Chết rồi, chết rồi. Nó ném anh lục luôn cái tháp luôn này Phong ơi. Trời ơi, con này nó khỏe nữa mà nó quăng lựu đạn mà gọi là nổ luôn cái tháp luôn bạn ơi. Mà sao từ nãy giờ chưa thấy ông Siro đâu hết vậy mọi người? Ủa, ai biết. Trời. Thôi rồi, bây giờ chúng ta lên tầng Ủa cái gì vậy? Trời ơi, đâu ra quả bom nó vậy? Ở đâu ra thêm một quả lựu đạn vậy tự nhiên tôi đạp vô cái tôi nổ chết queo luôn. <laughs> Trời ơi. Rồi để mình lên tầng tiếp theo nè. Ủa gì vậy Sam? Trời ơi, trên này có yêu quái đáng sợ lắm, bắt nạt tôi nè Trời, Trời ơi, ghê ơi, quá gì Yêu quái hả? Đáng sợ lắm Con yêu quái này mà dám bắt nạt Sammy của tao hả? Đâu, con nào, con nào đâu Đây, đây, con này nè, đó là cái đáng sợ của trời luôn kìa Hả, con nào <laughs> con quái vật này là quái vật gì vậy ơi ủa hả ủa khoan con quái vật này nhìn nó quen quen nha mọi người nha hình như là con quái vật này tôi thấy nhiều ở trên mạng lắm hay sao mọi người ơi hình như có bộ phim làm về nó luôn phải không mọi người ủa con quái vật cậu già á ủa, ủa sao tự nhiên ủa Chẳng lẽ con này là con con con con con bot hả mọi người? Ủa mà sao con con bot là cậu vàng? <laughs> nhìn nó đáng sợ quá, không nhìn nó đáng sợ. Nhìn nó đáng sợ quá mọi người ơi, con bot này đúng đáng sợ luôn á trời. Ông ơi không, nhìn kìa. Con con con cái gì trong chuồng kìa? Ủa đâu đâu để em vô coi coi. <gasps> Trời ơi. Siro Siro ờ, Ủa Siro nè Siro nè mọi người ơi Ôi, trời, trời ơi con quái vật cậu vàng dạ, này ơi. Mình hiểu rồi mọi người ơi Quái vật cậu vàng nó bị nhốt trong chuồng Sao nó bắt Siro này Sao nó nhốt Siro vô trong, vô trong chuồng Thay nó luôn bạn ơi con cậu vàng này láo thiệt chứ Thì ra quái vật siêu ai à, nhầm quái vật cậu vàng chính là kẻ đứng sau tất cả đúng vậy quái vật cậu vàng chính là con boss mạnh nhất ở trên mặt trăng tính ra là con boss mạnh nhất trên mặt trăng mà nhìn cái mặt nó dễ thương quá mình không nỡ đánh luôn các bạn nhưng mà để tôi chắc là nó sẽ mạnh lắm đây mọi người nếu như mà lỡ tôi chiến đấu với nó mà tôi có gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng của tôi thì mọi người cũng đừng buồn bởi vì tôi sẽ hy sinh tôi để bảo vệ Hero Team mọi người tránh ra để tôi à, là là đừng em anh em dẹp dẻo cà phê đi em ơi Ê, cậu vàng bay <laughs> ủa sao cậu vàng bay cao quá cậu vàng cậu vàng bay lên như kiểu mặt trăng vậy ủa sao mà nó rơi xuống giống thiên thạch vậy nó <laughs> rơi xuống giống mặt trăng vậy ủa à cậu vàng té xuống nhìn nó đẹp quá trời ơi cậu vàng nè ủa mà khoan sao cậu vàng giống giống đang đang ngồi chơi thả đèn lồng vậy không Ủa sao từ nãy giờ em quýnh cậu vàng nhiều lắm mà cậu vàng không quýnh em lại cái nào hết mọi người Ủa kỳ vậy? sao chùm cuối, chùm cuối gì phèn vậy? Ủa sao... Ủa thăm rớt dưới rồi Ủa sao... Ủa sao... Ủa sao nó ra xuống dưới rồi? Ủa rồi... Rồi rồi sao chết mèo rồi nó chết rồi nó chết rồi nó chết rồi ủa khoan từ hình như có gì á sai sai mọi người ơi sao con boss mạnh nhất mà sao nhìn nó yếu xìu ta mình chém nó có hai cái thôi là chết queo rồi ủa chuyện gì xảy ra vậy ờ, ôi cãi đi bởi vì cái cái rìu của Phong nó mạnh là có năng, năng lực hất tung là mấy con dưới nó còn có nóc trần nó chắn chứ con này cái ly thì nó chắn thì nó chẳng bay cao đâu chết đúng rồi. Ừ ha, mà khoan từ thôi, tập tập trung gọi là giải cứu Siro mọi người ơi. May quá vậy là kiếm được thêm Siro rồi. Ôi đập ra đập ra đập ra. Ôi ok ok ok bạn ơi vậy là trong tập này à thôi kệ ông siro cho ông nằm đấy tí nữa mình khinh ổng về sau mọi người ạ à. ok mọi người ơi vậy là trong tập này hero team bọn mình đã kiếm được thêm siro nữa vậy là bọn mình đã có 7 người rồi mọi người ơi wow có 7 người rồi nha và biệt đội siêu nhân cũng đã tập trung cũng gần đủ rồi chỉ còn thiếu mimi nữa thôi là lúc đó sẽ đủ 8 người thì chắc chắn là bọn mình có thể tiêu diệt hết tất cả quái vật để bảo vệ xây dựng lại làng hero team trong mini nha mọi người à